Chúng ta sẽ đi vào dạng toán đầu tiên đó là bất phương trình loga cơ bản. Bất phương trình loga cơ bản nó sẽ có dạng như thế nào? Các em chú ý đây. Bất phương trình loga cơ bản nó sẽ có dạng này. Loga cơ số A của Fx lớn hơn loga cơ số A của Gx. Được chưa? Vậy thì bất phương trình loga cơ bản này chúng ta giải quyết như thế nào? Thì khi giải quyết cái bất phương trình loga cơ bản các em chú ý cho thầy đến tính đơn điệu của cái hàm số loga. Được chưa? Bắt buộc là phải chú ý đến tính đơn điệu của hàm số logarit. Vậy thì liên quan đến tính đơn điệu thì nó sinh ra được cách giải quyết cái bài toán bất phương trình loga như thế nào. Chúng ta sẽ có đây. Trường hợp thứ nhất xảy ra này. Khi A lớn 1, cơ số A lớn 1, hàm số logarit của chúng ta là hàm số đồng biến đúng không? Vì là đồng biến do đó bất phương trình này giữ nguyên chiều khi chúng ta bỏ loga đi. Đây, bất phương trình nó sẽ tương đương đây. Fx lớn hơn Gx và bắt buộc phải lớn hơn không Chúng ta làm điều kiện đó luôn. Hiểu chưa? Đấy là trường hợp thứ nhất. Nếu như nó xảy ra là A lớn một hiểu chưa? Còn nếu như nó không xảy ra với trường hợp A lớn 1 thì nó sẽ xảy ra trường hợp số 2 đây khi không nhỏ hơn a nhỏ hơn 1. Được chưa? Khi đó hàm số logarit của chúng ta là hàm nghịch biến. Đã là nghịch biến thì nó sẽ bị đảo chiều. Vậy bất phương trình nó sẽ bị đảo chiều. Đây bất phương trình sẽ tương đương đây. Không nhỏ hơn fx nhỏ hơn gx. Được chưa? Đấy. Vậy thì khi chúng ta thấy một bất phương trình logarit cơ bản thì chúng ta phải xét xem cơ số A nó thuộc vào trường hợp nào. Nếu như thuộc vào trường hợp 1 chúng ta có cách giải đây. Thuộc vào trường hợp 2 chúng ta có cách giải đây. Được chưa? Vậy bây giờ chúng ta sẽ áp dụng toàn bộ cái lý thuyết này đi giải quyết các bài toán bất phương trình loga cơ bản.